Ờ, xin chào quý khách hàng đến với trang nhà đất Hoàng Hà Hôm nay nhà đất Hoàng Hà xin giới thiệu cho quý khách hàng à, một căn nhà phố tuyệt đẹp nằm trên trục đường à, Phan Uích, phường 12 của quận Gò Vấp Căn nhà này có diện tích là ngang 4m2, dài 22m được đúc kiên cố một trệt một lửng hai lầu sân thượng à, gồm có một cái sân để xe một cái phòng khách dưới chiếc trệt và một cái phòng khách trên lửng à, phía sau của chúng ta có một cái bếp nữa và chúng ta có bốn phòng ngủ à, ờ, 6 nhà vệ sinh phòng thờ phòng giặt và sân thượng trước sau hướng của căn nhà này là hướng ờ, Tây Nam của với là khách hàng thuộc Tây Tứ Trạch bây giờ mình sẽ lướt qua cái mặt tiền lại một lần nữa cho khách hàng xem qua đây là khu vực mặt tiền của căn nhà còn đây là cái con à, hẻm trước nhà con hẻm trước nhà của mình thì hẻm à, một chục cách đường Phan Ích khoảng 30 à, mét chúng ta có thể <clears throat> vừa ở vừa mở văn phòng công ty rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa sắt rất đẹp và chắc chắn để à, bảo vệ cho căn nhà của mình tiếp đến là mình có một khoảng sân khoảng 6 à, mét thì chúng ta có thể để à, xe gắn máy hoặc là để xe hơi rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong khu vực ờ, phòng khách của căn nhà đây là khu vực ờ, phòng khách của căn nhà nếu như ờ, chúng ta có một cái xe hơi chúng ta có thể để bên ngoài còn nếu như nhà mình có hai chiếc xe hơi thì mình có thể ờ, để thêm vào bên trong này một cái xe hơi nữa và mình di chuyển cái phòng khách này lên trên lửng Uh, chủ nhà đang cần bán căn nhà này cho nên là chủ nhà cũng à, đang à, gửi bán một cái giá à, rất là mềm mại và có tặng thêm nội thất thì căn nhà này có giá là 8 tỷ 950 triệu đồng còn thương lượng rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang khu vực cầu thang của chúng ta thì tay vịn cam xe kính cường lực mặt đá hoa cương còn mé bên uh, tay uh, trái của chúng ta thì ờ, chủ nhà cũng đã uh, trang bị cho chúng ta một cái uh, tủ rượu tủ rượu này thì uh, được làm từ chất liệu gỗ uh, cam xe rất là đẹp và chắc chắn rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực uh, phòng bếp khu vực phòng bếp của chúng ta thì uh, tủ bếp kệ bếp của chúng ta được làm từ chất liệu gỗ căm xe <coughs> và chúng ta sẽ di chuyển sang à, phía sau phía sau chúng ta có một cái à, khoảng sân phía sau để giúp chúng ta lấy à, nắng lấy gió và ánh sáng ờ, kế bên chúng ta có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt này rất là thoáng rất là mát <coughs> rồi bây giờ mình sẽ di chuyển đến khu vực uh, tầng lửng của căn nhà đây là khu vực uh, tầng lửng của căn nhà đầu tiên là chúng ta sẽ thấy có một bộ cửa um, Ờ, kính để ờ, ờ, cách âm chúng ta có thể là phòng khách hoặc là phòng karaoke đều được phòng khách của chúng ta thì có một bộ bàn ghế bằng gỗ đỏ và cái bên chúng ta có một cái kệ để tivi tiến lại phía sau thì uh, phía sau chúng ta có một cái khoảng uh, sân phía sau này để uh, giúp chúng ta có thể uh, ra đây vui chơi hóng mát và cái bên chúng ta cũng có những trời rất là uh, rộng và uh, thông thoáng rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên ờ, khu vực ờ, phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của ờ, lầu 1 của căn nhà bên hông cầu thang của chúng ta thì cũng có thêm một cái giếng trời nữa giúp chúng ta lấy uh, uh, gió đây là khu vực uh, phòng ngủ số 1 phòng ngủ số 1 của chúng ta thì uh, tủ bếp à, cửa chúng ta được làm từ chất liệu à, gỗ cam xe tiến vào khu vực à, bên trong thì à, tủ bếp kệ đế tivi của chúng ta thì được làm từ chất liệu uh, gỗ đỏ cùng với đó là chủ nhà có tặng cho chúng ta à, là à, giường bàn trang điểm và rèm cửa đã được à, may sẵn chúng ta mua nhà thì à, chúng ta được à, tặng nội thất đây là khu vực ờ, nhà vệ sinh của ờ, phòng ngủ ờ, số 1 vòi sen tắm khối là labo bàn cầu cùng với đó là bồn rửa tay rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực phòng ngủ số 2 phòng ngủ số 2 thì chúng ta thấy là toàn bộ cửa được làm từ chất liệu của các xe di chuyển sang khu vực ờ, phía sau thì chúng ta thấy là có giường tủ kệ để tivi tiếp đến là chúng ta có một cửa sổ phía sau để ờ, chúng ta lấy ờ, ánh sáng lấy nắng và lấy gió còn đây là cái nhà vệ sinh của phòng ngủ số 2 mỗi phòng ngủ chúng ta thì có một cái nhà vệ sinh riêng biệt để ờ, giúp chúng ta sử dụng là một cách ờ, thoải mái rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực ờ, lầu 2 khu vực phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 chúng ta đấy thấy đây là có một cái giếng trời à, ngay nơi chỗ à, bên hông cầu thang rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào cái phòng ngủ à, à số 3 và phòng ngủ à, số 4 phòng ngủ số 3 và phòng, phòng ngủ số 4 thì à, nó cũng giống như phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 hai phòng ngủ trên này thì à, à, chủ nhà chưa có sử dụng cho nên là là cho nên là không có bề bộn như thế là hai cái phòng ngủ ở ờ, ờ, bên dưới vòi sen tấm khối gạch của chúng ta đã được ốp lên đến uh, tận trần nhà rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang vùng ngủ uh, số 4 mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Ích phường 12 của quận Gò Vấp cách đường uh, Phan Ích khoảng uh, 25m hẻm một trục hẻm uh, 7m chúng ta có thể là vừa ở vừa à, mở văn phòng công ty à, buôn bán online đều được căn nhà này nằm trên trục đường Phan Đức cho nên là chúng ta có thể à, di chuyển về trung tâm thành phố bằng hai con đường là con đường Quang Trung hoặc là con đường Trường Trinh hai con đường này chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố thì mất khoảng 20 phút để chúng ta về đến ờ, trung tâm của ờ, thành phố <clears throat> rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên ờ, khu vực sân thượng đây là khu vực sân thượng của căn nhà ở đây cái phòng thờ của sân thượng tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang cái khu vực phía ngoài là khu vực sân phía trước rất là rộng rãi khu vực này thì chúng ta có thể ờ, để ờ, bộ bàn ghế đá chúng ta có thể lên vui chơi và chúng ta có thể trồng những cây cảnh à, gia đình mình yêu thích rồi bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu vực phía sau là khu vực à, phòng giặt và sân phơi phía sau nếu như quý khách hàng à, quan tâm đến căn nhà này thì anh nhanh tay liên hệ theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình hoặc là truy cập vào à, website nhà đất hoàng hà vn một lần nữa nhà đất hoàng hà xin à, kính chào và hẹn gặp lại quý khách